Mỹ sẽ ném bom Hà Nội Nó sẽ hủy diệt chúng ta Và Mỹ chỉ thua khi chúng đã chấp nhận thua trên bầu trời Hà Nội Không một dự báo nào của bác mà sai cả Kể cả B-52 nắm bom trên Hà Nội Thì 12 ngày đêm B-52 Mỹ không ngờ Việt Nam có thể hạ gục được nó như vậy Nó cay đắng xác nhận thất bại mất gần hết tổng số máy bay B-52 các mà các đồng chí. Và đành cay đắng chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán ở Paris. Chỉ tiếc một điều là không còn bác nữa. Chứ còn bao nhiêu dự báo của bác là đúng hoàn toàn.